đêm đến trong cơn mơ anh nhớ về dòng ký ức đã dần trôi một mình đơn côi trong đêm tối thấy em mệt rồi anh vẫn nơi đây trong ngóng dù là những nỗi nhớ vậy để từng cơn mưa cho gió cuốn bay từng hạt mưa cho nắng đông đầy những ngày dài bên nhau giờ chỉ như về phía bầu trời xa xăm mưa nặng hạt trên từng tán lá nhìn về phía con hôn dần tắt anh biết mình cũng dần cách xa anh biết quá nhiều về người và những tâm sự chưa từng được kể như cái cách cơn mưa mùa hạ sẽ làm xóa nhòa đi từng dòng lệ anh đã cố suy nghĩ rất nhiều về mối tình vẫn còn dở dang nhiều khi yêu nhưng ta cứ nghĩ về nhiều chuyện làm mình đỏ tan tình yêu đôi khi sẽ sớm cho ta một màn tình ca hạ vang đến khi buông lời tất đó sẽ là cái ngày hạ tay Em Vì sao không thể giữ nhau lại một chút nữa vậy Để anh Vẫn luôn ở đây Vẫn hy vọng thời gian ngừng quay Vì anh biết mình còn ngây thơ Chẳng thể giấu lòng vào cơn mơ Chẳng thể giữ lấy nụ anh lung lay hãy để từng cơn mưa cho gió cuốn bay từng hạt mưa cho nắng hạt mưa cho nắng đông đầy những ngày dài bên nhau giờ chỉ như cơn gió thoáng qua động lại từng tim anh muốn chuốt ngỡ ngàng qua, ngày nhớ ta chẳng còn bên nhau